Rồi, tụi con ờ, nhớ cái vấn đề này chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Cô sẽ share cái màn hình lên để cho cả lớp cùng nhau rèn luyện nha Ok, bạn nào đồng ý giơ tay vẫy vẫy Có còn bạn nào thắc mắc gì nữa không? Bạn nào thắc mắc giơ tay uh, Mở mic lên nói để cô giải thích thêm nha Rồi, vậy là cả lớp không thắc mắc nữa Cô sẽ share cái chủ đề ngày hôm nay cho tụi con uh, vẽ nha Cô Trang chào bạn Thắng Phan con cái này được không cô? Rồi cả lớp nhìn thấy rồi ha. À mà cô cô như thế này có được không cô Được con nhưng mà con có thể vẽ thêm vài cái trái cây nữa nha Ân Thảo dễ thương lắm nhưng mà con có thể vẽ thêm vài trái cây nữa nha Tại vì thực phẩm là nó nói cả thức rất là đa dạng thức ăn ha Cô ơi kem được không cô? À, Rồi cả lớp giữ trật tự làm nha Cô cũng bắt đầu làm với tụi con Tụi con chưa vẽ chưa có vẽ phức tạp được thì chúng ta vẽ à, đơn giản thôi chỗ nào mà không ấy thì tụi con có thể không cần vẽ à, ví dụ như là cái chỗ mà cái nhánh đầu tiên phổ biến á ví dụ như tụi con không vẽ được như bạn thì tụi con có thể ghi là lúa ngô nè phổ biến là giống như là lúa ngô rồi khoai rồi thịt cá trứng sữa ví dụ như vậy đó cô như thế này được chưa? Được con, đẹp Đẹp lắm không Thảo? Rồi nếu mà à, con xong thì con cứ phát họa các nhánh còn lại nha Bạn nào cứ xong hình trung tâm thì cứ phát họa các nhánh còn lại nha các bạn Vậy bây giờ con tô màu nha cô Ừ Cô ơi cô Cô, cô nghe con Minh Thư Mình vẽ, mình vẽ cái hình trung tâm, con mình vẽ, mình không vẽ giống cô cái hình trung tâm mình vẽ cái gì cũng được không cô mình được, à, được quan đến chủ đề được không đúng rồi con con không cần phải vẽ giống cái hình đây là cái hình mẫu thôi con có thể sáng tạo theo cái cái suy nghĩ của con ha nhưng mà miễn sao con lấy cái à, gì đó nó ừ. liên quan đến uh, chủ đề lương thực thực phẩm là được nha con nha yeah. Dạ. Cô Trang chào Đan Vi Dạ cô Rồi con à, vào cùng cả lớp vẽ đi nha con Hôm nay, dạ. hôm nay chúng ta sẽ vẽ về chủ đề à, lương thực thực phẩm Ủa cô bài lương thực thực phẩm là bài lớp mấy vậy cô? Cái này chủ đề ngoài nha Kim Nguyên Dạ yeah. không em em gọi lại cho chị nha chị dạ dạ dạ dạ em em cảm ơn chị dạ Bạn nào vẽ hình trung tâm xong rồi tụi con có thể vẽ cái phần à, nhánh chính nha Đây là cô con tơ ngồi xong rồi Ờ giỏi quá rồi Rồi bạn nào bạn nào xong rồi thì vẽ tiếp các phần nhánh chính nha à, cả lớp còn lại tắt mic giúp cô nha để giữ trật tự cho các bạn đang tập trung làm bài nha các con Ủa cô Trang, cái màu đen đen mà ở chỗ phổ biến là cái gì vậy cô Trang? Cái màu đen đen à, ở chỗ cái nhánh phổ biến á Khoai lang đó bạn Khoai, khoai lang với khoai mì á con Mấy củ khoai á Ờ à. cô ơi con vẽ xong rồi bạn nào vẽ xong rồi thì con vẽ hoàn tất hết luôn cái sơ đồ chưa con nếu mà xong phần à, hình trung tâm rồi á thì thì à, con vẽ nhánh thứ nhất đi nha Con về xong nhánh thứ nhất rồi cô ơi Rồi con tiếp nhánh thứ hai đi con Ừ Con vẽ màu gì vậy ờ, Ân Thảo Ân Thảo Không cái nhánh thứ nhất con vẽ màu gì vậy Ân Thảo Ân Thảo ơi Nhánh thứ nhất con vẽ màu gì vậy con nếu chú nhóc con chưa biết nữa ủa chứ cái đó con vẽ bút chì thôi hả con mới sáng tác rồi bút chì thôi à à vậy chút xíu nữa con hãy bôi bớt cái đường đó cho nó lợt bớt nha rồi con lấy bút lông con đồ lên cái đường đó nha chứ để bút chì nó đậm dạ, tại vì tại vì trước giờ con chưa làm con chưa quen đấy không không cô cũng phát họa bút chì giống con nè nhưng mà ý như là khi cô phát họa ừ. cô sẽ phát họa lợt thôi ân thảo hiểu ý con ví dụ như cô phát họa lợt thôi con không có thấy gì hết á không thấy gì luôn hả tại nhỏ quá cô đang đang xem màn hình rồi cô ơi con vẽ xong rồi rồi con xong nhánh nào thì con vẽ tiếp những nhánh còn lại đi thiên an con vẽ hết những nhánh còn lại cô ơi nhanh đến vậy luôn hả giỏi ừ. quá ta đâu con đưa hình cô xem con có xoay dạ, ngang vâng. tờ giấy vâng. không dạ đó bạn vẽ xong rồi thì bạn kiểm tra lại coi nếu mà có thiếu gì con vẽ con kiểm tra lại coi nó có cân đối chưa nó có giống những cái yêu cầu mà trước giờ cô trang à, chia sẻ cô trang hướng dẫn cho con chưa dạ nha thiên an kiểm tra lại nha thiên an nha dạ vâng con xem thử coi có đúng những cái nguyên tắc mà về sơ đồ tư duy cô hướng dẫn con chưa dạ vâng bạn nào xong rồi thì ngồi có thể uh, tắt mic giữ yên lặng cho các anh chị và các bạn khác làm nha bạn nào chưa làm xong thì cứ bình tĩnh ngồi làm nha các con cái quan trọng á không phải là là ấy nhưng mà các con nhớ là mình vẽ phải cho đúng nha cái gì vậy cô lúa ngô xong rồi tới cái phần khoai á con khoai với cái củ gì đen đen này cô nó giống như khoai lang với khoai mì vậy á à, à minh thư <coughs> mấy con có vấn đề không sao tại qua màn hình xe á con qua màn hình xe nó không có nó không có to lắm cho tụi con nhìn thấy á mấy chỗ đó bạn nào vẽ giỏi á, thì vẽ còn nếu mà bạn nào chưa giỏi thì có thể ghi ra là lúa nè rồi ờ, vẽ một cái nhánh là ngô nè rồi khoai nè thịt nè cá nè rồi rau củ nè vậy đó Okay. Dũng vẽ được không con? Được nhưng mà Dũng vẽ sao mà cả hai nhánh gặp này cái thành chữ cờ luôn Nhưng mà <laughs> Dũng sai nhóm chút à Không sao con, không sao, không sao Cứ làm đi, mình làm từ từ mình sẽ có kinh nghiệm nha các con nha Cô Trang ơi, con không vẽ được, con viết chữ được không cô Trang? Được con Cô cảm ơn cô Trang chữ hả Wow vâng. Chứ con nhìn thấy được gì không con à? Sao vậy? Sao các anh chị nhìn thấy được mà bên máy con nó bị sao Hay là do con nhìn bằng điện thoại Con không nhìn lại có nhiều vậy thì con mở cái hình đó rồi xong rồi con zoom lại con con nhờ mẹ ờ à, con nhờ mẹ zoom lại cho con cho cái màn hình nó to ra cô xem bà con vẽ không cô tính chất sao là tính chất cô tính chất con cái chất là ở tờ ớt đúng rồi ớt tờ ớt chở chất sắc chất sao con không thấy dấu sắc cô chắc nó mờ quá con không nhìn thấy á thì luôn cô thiếu quá cô tụi con cứ vẽ tiếp đi nếu mà thiếu thì mình cứ viết đúng là từ tính chất không, không, Tắt mic giúp cô nha các bạn Giữ trật tự cho các bạn khác làm nha các con nha Cô ơi, cái nhánh tính chất là đa dạng với dễ hỏng đúng không cô? Đúng rồi con Thiên Hà. cô nhưng bệnh nhân thứ hai này cô có nhìn rõ được không cô có con nhưng mà ấn thảo ấn thảo ơi dạ con nhớ vẽ dạ. cái đường viền của cái cái cái ờ, cái, nhánh chính luôn ấn thảo ví dụ như cái nhánh thứ hai con chọn màu tím thì con nhớ vẽ cái đường viền con tô cái họa tiết bên trong màu tím rồi thì con vẽ luôn cái đường viền lên màu tím cho nó nó đẹp nha con dạ. Con nghĩ xong hết rồi con Tô mà nha cô Trang Rồi Minh Thư Tô đi Minh Thư Minh Thư có nhớ cái nguyên tắc không? Có cần cô Trang nhắc lại không con? Dạ con nhớ hết rồi Giỏi Minh Thư giỏi Vậy Minh Thư Tô đi nha Lớp mình các bạn giỏi quá Các à, anh chị các bạn vô sao cũng à, Học sau cũng vậy Rất là nhanh luôn Cô Trang rất là tự hào về các con Ấn Thảo ơi Dạ Con tắt mic giúp cô cái quạt nó ồn Cô Trang cảm ơn Ấn Thảo give me my phone tôi mẹ luôn cái hộp bút mẹ nói con 7 giờ kém trả điện thoại cho mama 7 giờ mẹ ngoại điện này nói chuyện với ngoại đi châu nói mẹ con đang dậy. Cô ơi, cô cho con hỏi cái này Con Thảo hỏi đi con Là ghi chữ an toàn xong rồi qua cái kia là thực Thực phẩm cô? con, thực phẩm, thực phẩm An toàn thực phẩm á con ơi không ngờ là con vẽ mấy cái vẽ bút chì mà giờ mới xong nhánh thứ nhất rồi cô vẽ đi con không sao đâu à. Khải Vương ơi Khải Vương bạn chỉ cần um, nhẹ tay với um, với mình tỉnh lại thôi là bạn sẽ làm được ba nhánh luôn thì tôi tôi nghĩ là tôi ráng tịnh tâm cả lớp cả lớp nhớ tắt mic nha ờ ok trật tự nha cho một số bạn à, làm nha các con cố lên chúng ta làm được mà trang tin cả lớp sẽ làm được mà chưa kia tới ừ. Tại sao Nãy là con dành thời gian con giải trí bằng tivi rồi Con quay con giải trí 8 bài giải trí Cô Trang ơi, cái trứng con không có màu da cô Trang Sao con? Cái trứng con không có màu da để vẽ lên Mình vẽ, mình lựa cái màu gần gần da cũng được Mình vẽ trứng gà Mỹ nó cũng đâu màu da lắm đâu Mình đang ngồi thì vẽ con được màu vậy đâu, cận thị Màu cam được không cô Trang? Được con, màu cam nhạt nhạt á Kim Ơi Dạ yeah. Kim nguyên đúng không? Kim nguyên vừa mới hỏi cô đúng không? chữ ừ, con kia vai trò đây là chữ vai trò thiếu dấu huyền không phổ biến đây là chữ phổ biến hả? Ông ờ, viết cái nhánh nào rồi? phải vuông ông được bác nhắn lắm, cô phát ờ, ờ, họa ờ, mới tới phát họa bằng gì mới tới đánh phổ biến nè phổ biến hả vậy ông ông điền màu vào đi để anh tôi tôi lấy hết luôn lần rồi tôi màu tôi màu tôi qua nhánh thứ hai ơi cô, cô Trang ơi Cô Trang nha, đúng rồi Nhưng mà cái nhánh Như cái nhánh thứ hai đó coi cái cái nhánh nhỏ đầu ở trên đó giờ đó không nhìn nhìn nhìn rõ đa dạng á con đó là chữ đa dạng á con nhánh thứ hai tính chất thì nó gồm có đa dạng và ở dưới nó là dễ hỏng nha dũng nha chữ thôi Dũng không thấy dấu à, Chắc nó mờ quá Con cô Trang đọc và Dũng ghi được rồi đúng không Cô ơi, cái hình ờ, cái đâu bạn thứ tư luôn rồi đó cô Trang Rồi, bạn nào làm xong cứ trật tự yên lặng làm nha Cho các bạn khác các bạn Cô nghe con dạ mà um, chi nhánh thứ hai à, nhánh nhánh phụ thứ hai của tính chất là gì vậy cô dễ hỏng á khải vương dạ con cảm ơn cô ok con cái nguyên bị văng ra hay sao vậy con hello campaign and the Child Mind coi cô chất đảm hay là chất đậm chất đậm vậy cô sao đảm con không thi dấu đảm đảm con chất đảm bạn ơi chất đảm chất đảm nha biến giấy đâu mà con bảo không ra màu hồng ấy ở cái vẽ cái kìa à? ở chỗ màu hồng ấy con đã vẽ những cái hình bắp ngô rồi có thứ đâu không con không vẽ cô Trang có cần thiết phải là vẽ mấy cái hình ra không cô Trang? Nếu mà mình à, giỏi thì mình có thể vẽ nha con Bởi vì khi vẽ nhiều hình minh họa sẽ đạt điểm cao hơn ở trong cái sơ đồ tư duy Được nha cô. nói là khi vẽ hình minh họa nhiều thì sẽ đạt điểm cao trong cái sơ đồ tư duy ha Cô Trang, con Trang nói lại dùm con ơi Nãy giờ con tắt cái uh, tai nghe nếu mà con vẽ được á thì con vẽ thì con sẽ đạt điểm cao ở trong cái môn sơ đồ tư duy dạ yeah. liên nhân Ê Tuấn Dũng á thấy em của hoàng là cậu vẽ rồi Giữ trật tự nha các bạn Các bạn ơi để cho các bạn khác tập trung học nha các con Bạn nào vẽ xong rồi thì ngồi giữ trật tự nha Right, right. con vẽ xong rồi cô ơi Rồi bạn nào vẽ xong thì ngồi đợi các bạn khác nha Cô Tuấn Dũng bạn vẽ xong chưa? Tôi, tôi xong rồi ừ. Nào ông cha tôi cài cài. picture mà ở hình nền của ông á ông tắt đi rồi ông giơ hình lên tôi mới thấy chứ tôi không thấy tôi biết rồi đây rồi nó đâu Không sao đâu, đẹp á Ui, ui sao Tôi vô lên Sao tôi thấy lại có Among Us Thấy không Tôi còn chưa thấy rồi đang vẽ Mm-hmm. <laughs> Cô vẽ gần năm thứ mấy rồi cô? Cô vẽ gần xong rồi con Dạ vâng Cô đang phủ màu cho nó đủ Con đang vẽ, con đang phát họa nhóm thứ tư Ok con Con đang cho màu vô nhóm thứ tư cô trang ơi cô trang cô trang về nhánh thu mai rồi cô trang cô trang xong rồi con cô trang đang tô màu cho nó hoàn chỉnh thôi à. cả người Chưa cô ơi Em có Trang ơi Được chưa Có dạ. Trang ơi Con ơi Chưa cô ơi Con Trang ơi cái sao? Rồi cô Trang thấy của ờ, Nhật Anh rồi giỏi Ôi. Youtuber Thấy Rồi, ờ. bạn nào lịch sử ha, bạn nào xong rồi thì ngồi giữ trật tự cho các bạn của mình Các bạn uh, có thời gian hình của con không cô? Chút xíu nữa cô sẽ coi nha Thảo Rồi, để ờ. cô cả lớp Tắt mic, tắt mic, tắt mic Cô cho yêu cầu cả lớp tắt mic Em đòi con coi, em kêu con coi phim luôn á Dũng vẻ đẹp rồi cả lớp tắt miếng mắm Các bạn ơi Con chỉ cần em Đồng em của em để Rồi Nhật Anh ơi tắt miếng cho các anh chị và các bạn chưa xong để hoàn thành nha con Con hoàn thành xong rồi, rồi. con vâng. ngồi con trật tự chút xíu nữa nha Vâng man out. What's your name? Dũng ơi. Ôi, 8 giờ mình mấy rồi cô? Rồi, 3 phút nữa cô Trang sẽ dừng trình bày ha. Dạ. Tại vì còn một số anh chị và các bạn chưa xong nên mình sẽ chờ nha con. nhanh là mình giỏi nhưng mà mình phải cần kiểm tra lại bạn nào vẽ xong trước á, thì ngồi có thời gian kiểm tra lại xem chúng ta có đúng với những cái nguyên tắc cô mình hướng dẫn hay chưa nha để nó phải cần đúng nữa các con vẽ nhanh đã là một điều tốt nhưng mà nhanh mà chính xác á, thì tuyệt vời còn nếu mà nhanh mà mình à, không chính xác á, thì nó cũng không có giúp ích cho chúng ta nha các con nha Vi rồi Đan Vi rồi à, Thắng Phan xong chưa các bạn các con xong hết chưa xong rồi cô à. rồi giỏi ok con vậy chưa Trang... xong cô ơi Đan Vi chưa xong hả con dạ em con nó chưa xong à nhưng mà bây giờ cô Trang có thể sửa bài được nha bạn nào chưa dạ. xong thì à, chúng ta sẽ hoàn thành tiếp ha Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cái phần này của mình nha Rồi bây giờ là 8 giờ hơn rồi cô sửa bài cho các bạn Tại một số bạn có thể bạn sẽ còn vừa giờ học Rồi, con cô... À, để xong phát họa là giờ con chỉ cần đồ màu nữa Ok ha Bởi vì trước tiên chúng ta sẽ phát họa bằng bút chì trước Sau đó khi mà Cô Trang để cho con coi Cô Trang chưa xong Kim Nguyên ơi, bây giờ là gần 8 giờ 15 rồi nhân con Cô còn sửa bài, còn cho các bạn kết thúc lớp Cô Trang sẽ gửi vào trong group Bạn nào chưa xong chúng ta sẽ hoàn thành tiếp theo nhân con yeah. Dạ. Đây và đây là cái à, bản cô Trang đã hoàn thành cùng với cả lớp vừa rồi ha Đây là cái cái bài chủ đề về thực phẩm cô Trang vừa mới vẽ cùng với cả lớp Rồi, bây giờ cô Trang à, xem bài của Đan Vi đi con chúng ta sẽ dành 10 phút để cô sửa bài cho các bạn và cô tham khảo qua cái bài vẽ của các con Đan Vy ơi à. Rồi, cô Trang thấy rồi, tương đối tốt, cô Trang cảm ơn à, Con chỉ xong tới đây à À rồi, con phát họa xong rồi, có vì Đan Vi về con, con, ờ, con sẽ tô màu nha con nhờ chị dạ. hỗ trợ thêm nha rồi hai bạn làm tốt rồi minh thư ơi minh thư ơi minh thư trình bày cho cô trang xem minh thư dạ à minh thư vẽ của cà rốt Nà, cô cô bị chói cái đèn minh thư nó bị che mất cái ở trên con có thể mở cái đèn cho nó sáng lên phía trên xíu được không con đang vẽ bằng bút sáp hả minh thư à, bút chì cô bút chì màu à bút chì màu à, nên là màu nó hơi lợt đúng không con ha nhưng mà về nguyên tắc thì cô trang thấy những cái nhánh đường cong nè nhánh chính nè rồi ok con mai mốt nếu mà con có bút lông á minh thư thì khi những cái nét này nè minh thư mình à, mình sẽ đi những cái nét này bằng bút bút lông á con thì nó sẽ làm cho cái à, sơ đồ của mình nó đậm hơn nó rõ nét hơn ha rồi cô trang mời à, <clears throat> bạn có nick là Phương Trần Trần Phương gì nè ờ, Cô mời Tiến Dũng đi Tiến Dũng ơi Tiến Dũng ơi Tiến Dũng Dũng dạ. Rồi con trình bày cái bài của con cho cô xem đi Dũng ơi Rồi cô Trang thấy của Dũng rồi Dũng nhưng mà Dũng Dũng vẽ hình nhiều đúng không? Nhưng mà Dũng vẽ bằng bút lông à, rồi. rồi rồi cô Trang thấy hình của Dũng rồi Ok con Về nguyên tắc là con vẽ những cái nét cong nè Đi màu nè Con đưa lên lần nữa cho cô xem coi Cô, Trang vừa mới xem Dũng Dũng không có viết chữ đúng không? Nhưng mà à, Nhưng mà sao quá cô cô không thấy đâu à, chữ bạn có cái chữ á cô có nhớ cái chữ có biết chữ nhưng mà dũng biết chữ hay mà à rồi rồi rồi cô trang thấy rồi nhưng mà dũng chỉ nhìn được ở trong này được thôi rồi rồi rồi cô trang hiểu rồi rồi cô trang mời bạn tiếp theo là có nick là pfgdf bạn đâu rồi á rồi cô trang mời bảo ngọc Ngọc ơi Cô Giang mời bạn Bảo Ngọc Dạ con. Con không thấy hình của con à, Của rồi, cô con thấy, rồi. cô Con đưa xích vào cho cô xem Ngọc ơi Ngọc ơi Cái phần nhánh Cái phần nhánh đó con Con nhớ cô ờ, hướng dẫn cái kỹ thuật nhánh chính không Nhánh chính là cái phần gốc này nó nhớ to hơn cái phần đầu nha con nha Ngọc nha dạ. ừ. rồi Ngọc xem lại trong cái sơ đồ của mình cái nào nó còn bị bị bị uh, cái phần đuôi mà nó bị tớp lại thì mình điều chỉnh vào những cái bước sau nha con dạ rồi cô Trang mời bạn Thắng Phan Dạ cô Thắng Phan ơi con chia sẻ bài của con cho cô xem với Dạ bài con Con viết chưa xong cô không sao ờ, con đưa lên đi bài con bị mất nữa bài bài cũ con bị mất rồi con đang vẽ lại mới xong cái hình rồi cô con phát họa chưa con phát họa bút chì chưa đưa cô xem đi con mới xong cái hình nè à vậy có gì cô trang sẽ gửi cho cô hương rồi cô hương đưa vô trong nhóm cho tụi con hoàn thành nếu bạn nào chưa hoàn thành nha dạ ừ. rồi cô trang mời bạn ấn thảo Sao à? Cô Trang ngoài Ân Thảo, cô không thấy hình con vậy? Đây là có Rồi, cô thấy rồi Rồi, hôm nay Ân Thảo vẽ tốt hơn rồi Good con Rồi, cô Trang mời Khải Vương Khải Vương ơi Khải Vương Cô, bạn còn đang vẽ cô khải vương ngưng vẽ đi con con chia sẻ cho cô xem nếu khải vương còn vẽ để uh, cô trang mời uh, kim nguyên dạ con chưa vẽ xong không sao hết á con vẽ đến đâu con đưa cho cô xem đến đó đây là cô trang rồi cô trang thấy rồi rồi có gì cô trang sẽ gửi hình vô trong group zalo nha các con hoàn thành tiếp nha dạ rồi ok cô trang mời thiên hà Dạ con, Sao cô không thấy hình của con vậy? Chưa, chưa cô Rồi cô thấy rồi Thiên Hà dạ. ơi Thiên Hà đưa lên lại cho cô xem đi Rồi Thiên Hà ừ. vẽ nấm phải không? Dạ Ừ Ủa Thiên Hà bỏ vô bịch luôn rồi hả? Thiên Hà cẩn thận dạ Ủa sao cô Trang thấy nó bỏ Trời cô ơi cô ơi cô từ nãy giờ cô à. cái bài của con hết pin cô ơi cái tự nhiên con không nghe gì con cứ tưởng cho thêm thời gian vẽ rồi rồi Đúng rồi cùng. cô thấy bài của thiên hà rồi ok con rồi khải vương con đưa bài trình bày của con cho cô xem nãy cô gọi con mà con không nghe con trả lời dạ tại vì con cái nên của con bị hết pin đó cô mà rồi, cô rồi, ơi con chia vẽ xong cô con mới lên ờ, rồi con nhắn mà cô không sao con đưa cái bài phát họa của con cho cô xem rồi có gì con về nhà con đồ sau Rồi ok con Rồi Nhật Anh Con đưa cái bài vẽ của con cho cô và các anh chị và các bạn xem Nhật Anh ơi dạ. Đưa cho chị con Nhật Anh đưa sát vào xíu cho cô nhìn Nhật Anh ơi Cô con chưa nhìn thấy cái gì Rồi Nhật Anh thì em mới có vào lớp 1 nên là em ờ, còn ờ, ờ, có cái em biết viết có cái em chưa biết nhưng mà vậy cũng là tốt rồi cô cho em mời bạn lâm vi lâm vi ơi không sao lâm vi đưa cho cô xem đi rồi mình về nhà mình hoàn thành tiếp lâm vi à, lâm vi vẽ đẹp ha rồi con còn hai nhánh nữa đúng không con? Dạ đúng rồi con. Rồi rồi, có gì cô Trang sẽ gửi vào cho cô Hương, cô Hương sẽ gửi vào group cho tụi con nha. Dạ. Ừ. Rồi cô Trang mời Minh Châu. Minh Châu dạ, ơi. Con. Dạ, con con ơi con Nhật Anh đang ngồi trên ghế hay không ngồi trên ghế vậy cô sao con thấy chỉ có mắt của Nhật Anh thôi giờ hay không rồi Minh Châu đưa cô xem bài nè sao cô chưa thấy vậy Minh Châu không mà đợt này cô trang thấy các bạn rèn luyện xong rồi cô trang dặn các bạn chụp hình đăng bài lên nhóm mà sao không bạn nào đăng bài hết vậy các con nhóm mình Ôi, cô tại vì um, lúc khi ba mẹ con có dán mà con ngủ dậy tự nhiên không biết sao nó bị rớt xuống luôn nó bị dính băng dán quá trời luôn á cô rồi nhớ nha những cái bài nào chưa đăng thì chụp hình đăng lên nha mình đang ngồi trình bày đúng không đâu dạ. dạ. minh châu ơi dạ con trình bày cái bài của con cho cô xem để cô còn sửa cho ba bạn nữa nè hai bạn nữa sao cô vẫn không thấy dạ, bài của minh châu mạng bên nhà con yếu hay sao mà cô không có nhìn thấy bài của con dạ cô nhà con mới ờ, đổi mật khẩu nên là xài mạng của nhà bên kia nên hơi yếu quá cô à, à vậy con chụp hình con đăng lên group nha minh châu nha dạ rồi thiên an ơi dạ con trình bày cái bài của con cho cô xem dạ vâng dạ đây ạ à. con tắt cam con mở cam lại cái cơ thiên an cô chỉ nghe con tiếng có mòn mà cô không con tắt xong con mở lại thử xem tại có một số tín hiệu nha các bạn yếu nó không có lên hình được cô em không có thấy hình luôn á cô ừ. giúp hỏi rồi cô ta. thấy được hình của thiên an luôn rồi hồi nãy cô cũng có xem của thiên an rồi minh tú ơi thiên an đợi xíu nó lên hình được cô nhận xét nha thiên an minh tú dạ, ơi vâng bạn minh tú ơi Minh Tú nào cô? Minh Tú ơi, con trình bày bài của con cho cô xem nha Tú ơi, con rời bớt một thiết bị đi Tú Con đang vào hai thiết bị nên nó bị hú á Tú Đó là của em Rồi, vậy Tú ơi, Tú trình bày cho cô xem đi cô không nghe tiếng tú luôn con chưa có à bạn nào chưa hoàn thành vậy cô trang sẽ gửi cho cô Ôi. cô hương nha còn thiên an ơi con đưa lên Ôi. Dạ, cô Trang hoàn thành xong là có nộp lên uh, group không cô Trang? Có, tất cả những cái bài mà cô trò mình uh, rèn luyện rồi cô Trang thấy rồi Thiên An Rồi Thiên An nhớ vẽ cái hình trung tâm cho nó cân đối lại nha con Dạ vâng Rồi Rồi Hôm nay là cái uh, chúng ta rèn luyện xong thì cô Trang nhắc lại một lần nữa cho các bạn Các bạn dành một phút lắng nghe lại nha Dạ Đây, các bạn có nhìn thấy cái hình của cô đang cầm trên tay không? Dạ thấy ạ Đây, thì dạ, các em thấy không? Cô dạ, đang vẽ rồi. cô đang vẽ ở trên một cái khổ giấy A4 nên cái hình trung tâm này cô không có vượt quá 6.7 cm ha. Rồi, cái thứ hai là cô có đủ hình trung tâm ở đây là chủ đề lương thực thực phẩm. Thì ở đây là cô sẽ lấy những cái loại rau củ quả, bánh trái, trái cây, ờ, thức ăn nè. Rồi các con nhìn thấy nhánh chính không? Ví dụ như nhánh chính đầu tiên cô chọn màu hồng thì cô sẽ viết từ khóa cũng là màu hồng và các đường cong của nhánh cũng là màu hồng và đối với nhánh chính thì thì ở phần gốc nó phải to hơn ở phần đầu ha rồi ví dụ như nhánh thứ hai thì cô chọn màu xanh lá cây thì tất cả từ khóa với lại trang trí cô cũng chọn màu xanh lá cây sáng nay con chưa mới biết kịp rồi cái thứ ba ví dụ như là cái nhánh vai trò nè cô chọn màu đỏ và cô sẽ vẽ ờ, viết những cái từ đó lên cùng màu với lại cái nhánh chỉ có những cái hình ảnh minh họa thì chúng ta sẽ tô khác màu nha các con rồi ví dụ như nhánh cuối cùng cô chọn màu xanh dương thì từ khóa cô cũng viết màu xanh dương giống như vậy được chưa các bạn nhớ nha những cái đường nhánh đó, nó phải là những đường cong tự nhiên ha rồi quy luật vẽ sơ đồ tư duy nó có những cái điểm cần lưu ý như vậy và các con nhớ ghi nhớ và hoàn thành cho nó chính xác ha rồi cô trang cảm ơn cả lớp à, buổi rèn luyện của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi cô dạ con tạm biệt cô bye bye con thả tim cho nhau bye bye cô cô cả lớp trang không tính nữa là cô trang mãi thôi bye bye quấn dụ đi nha bye bye cô trang bye bye cô trang bye bye